Hello everyone, welcome to my channel. Let's go, zombie catcher. mua luôn oh, không đủ tiền à? nào đi săn nào con này nó có thể ôm quả ốc này là, là nó có thể mở được hết tất cả các con vật đấy các cái này nên mình phải giết luôn ồ oh. nhanh nhanh không kịp uh, hay quá nó không chạy về chuyện rồi Trời ơi Chưa kịp ngoi lên À, ném Một trưởng là chết luôn quá nguy hiểm luôn Ooh. nhỉ khó quá ôi mạnh quá rồi Lên ờ, nào 50 Ok Uh, đẹp mắt quá ba mươi ok ôi tôi vướng Oh, no. mật nhiều quá trời ơi quá nghèo luôn mất quá nhiều nhiều quá ô oh. uh, tiếc quá quá chủ quan quán đấy lại nha lại nha ok Perfect. Woo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ồ lâu, tham ăn cái kia quá Quá tham ăn luôn một tí chết ô oh, không trời ơi mất rồi ô con giỏi kìa phải gặp nó ra thôi quá là nguy hiểm khi để giỏi trong tay 5-1 mm, peccatino uh, có con nhện bên trong này con nhện là đẻ con giòi à Uh, nó gần đến bằng nhĩ rồi Đập nó ra thôi Ooh, teacher.